Địa ốc Firestar xin kính chào quý cô chú và anh chị Trong video lần này chúng tôi xin giới thiệu đến quý cô chú và anh chị một số sản phẩm nhà đất nổi bật trong tháng 9 năm 2022 Sản phẩm đất Nguyễn Hữu Cầu phường 12 thành phố Đà Lạt giá 2,6 tỷ đồng Diện tích 75m2 Sổ xây dựng phân quyền Đường ô tô 5m hướng Tây Bắc nằm trong khu quy hoạch Nguyễn Hữu Cầu, cách trục đường chính Nguyễn Hữu Cầu 20m. Nằm trong khu vực có dân cư đông đúc, gần chợ dân sinh, trường học, thích hợp định cư, đầu tư. Sản phẩm đất mặt tiền Vạn Hạnh phường 8 thành phố Đà Lạt, giá 13 tỷ đồng. Diện tích 149m2, diện tích thực tế 210m2. Sổ xây dựng riêng. Đường ô tô 10m, hướng đông cách chợ Đà Lạt 2 km, gần chợ dân sinh, trường học, là khu vực dân cư đông đúc, an ninh cao, thích hợp định cư, nghỉ dưỡng, kinh doanh, buôn bán. Sản phẩm đất Bạch Đằng phường 7 thành phố Đà Lạt giá 6,6 tỷ đồng, diện tích 288 m2. Sổ xây dựng riêng. Đường ô tô 5 m hướng nam. Cách chợ Đà Lạt 3 km gần chợ dân sinh, trường học là khu vực tập trung đông dân cư, thích hợp đầu tư, định cư. Sản phẩm nhà Lữ Gia, phường 9, thành phố Đà Lạt, giá 4,8 tỷ đồng. Diện tích 67 m2. Sổ xây dựng phân quyền hai nhà. Đường ô tô hướng đông nam. Cách chợ Đà Lạt 4 km, tiện ích xung quanh đầy đủ. Nằm tại khu vực đông dân cư, an ninh cao, thích hợp định cư hoặc kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Địa ốc Firestar xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi chi tiết thắc mắc về các sản phẩm được giới thiệu trong video, vui lòng liên hệ hotline 0937 055 333. Cảm ơn quý cô chú và anh chị đã theo dõi.